tiên tiên cầm nhé Hồ Duy Hải Tự do Đồng bào cả nước xuống đường đội tự do cho Hồ Duy Hải Tự do Đồng bào cả nước xuống đường đội tự do cho Hồ Duy Hải Tự do Hồ Duy Hải tự do Tự do Tự do cho Hồ Duy Hải Tự do cho Hồ Duy Hải đường đòi tự do cho Hồ gì hai Tự do đeo nhà cầm quyền lấy dân nhằm góp cướp đất cướp nhà nhân dân Việt Nam chúng tôi Đa đeo nhà cầm quyền lấy dân làm gốc Lại cướp đất cướp nhà nhân dân Việt Nam chúng tôi Đa đeo đe đeo nhà cầm quyền lấy dân làm gốc lại cướp đất cướp nhà nhân dân Việt Nam chúng tôi <coughs> tự do cho Hồ Duy Hải tự do tự do cho Hồ Duy Hải tự do tự do cho hồ với hai đồng bào cả nước đứng lên đòi tự do cho hồ với hai đồng bào cả nước đứng lên đòi tự do cho quyền hồ với hai đồng bào cả nước đứng lên đòi tự do cho hồ với hai hồ với hai tự do tự do tự do cho hồ với hai trả lại đất nhà bị chính quyền cướp đất cướp nhà nhân dân Việt Nam chúng tôi trả lại đất nhà cho trả lại nhà cầm quyền đảng cộng sản cướp đất cướp nhà trả lại đất nhà dân dân việt nam chúng tôi đây nhà cầm quyền đảng cộng sản lấy dân dân làm gốc cướp đất cướp nhà trả lại nhân dân việt nam chúng tôi trả lại đất nhà dân dân bay chúng tôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn bà con ơi có ai mất đất mất nhà như chúng ta không chúng ta dạy mà đi đòi đất đòi nhà bà con ơi à. dạy mà đi dạy mà đi dạy mà đi hơi đồng bào ơi đừng tiếc nữa càng chi khóc mấy dạy mà đi nuôi sông đang chờ dậy mà đi dậy mà đi dậy mà đi hơi đồng bào ơi bao nhiêu năm qua bị chính quyền cướp đất cướp nhà bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường dậy mà đi dậy mà đi dậy mà đi hơi đồng bào ơi bao nhiêu năm qua cho ta sống trong nhà bao nhiêu năm qua cho ta sống ngoài đường dậy bà đi dậy bà đi dậy bà đi hơi đồng bào ơi dậy mà đi dậy mà đi dậy mà đi hơi đồng bào ơi tự do cho hậu chí hải tự do cho hậu chí hải tự do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 đe đe nhà công quyền đảng cộng sản lấy dân làm gốc lấy cướp đất cướp nhà của dân đe đe nhà công quyền đảng cộng sản lấy dân dân làm gốc mà lại cướp đất cướp nhà của dân Đừng có đi, đừng có đi, nợ cô về đây Đi, đi lên kia nữa Đây là định ra đây xử bắn đi Để nhân dân Việt Nam chúng tôi quá khổ rồi Nhà cầm quyền lấy dân làm gốc Mà lại cướp đất cướp nhà nhân dân Việt Nam chúng tôi Đã giờ con mang bà con ơi Con mang nó đang dí bà con nhân dân chúng tôi Bà con ơi cái, cái đảng này nó quá thúi nát rồi Nó quá thúi nát rồi cho nên nơi bà con nhân dân chúng tôi đi đời đất như thế này nè là cô nó cho đầu gấu công an nó đàn áp nhân dân chúng tôi này thất lạc đã chơi nhau chứ chạy giờ thất lạc hết rồi rồi, hỏi cho chơi tân cái đi cần sau kìa đây là những người già khổ sở hết rồi già chỉ cả đi không có nổi mà nó rượt nó rượt nhân dân chúng tôi chạy nó đem xe đem đồ nó rượt đó đó xe uh, à, canh sát xe cơ động lớp là đầu gấu lớp thì công an 到了。 chưa à, trong bụng mà chưa có cái gì mà chạy họ lôi à. lôi nước ra ngoài không có được không có đứng lại làm gì à, người ta đã khổ cốp đã cốp nhà người ta ở đã đi lòng đường rồi ta sống lòng đường rồi mày là công an mày làm cái gì mà không bảo vệ được đất nước mà bảo vệ cái kỹ tham nhũng mà bảo vệ cái kỹ tham nhũng mà không bảo vệ được dân

bình đấy ông Thành ơi Ông tôi Ông tình không nhận tao cậu ơi Mua đồ con tao phải ra cửa hè nằm Chia một cái bàn nắng nuôi quê Chồng ơi Thằng Hồ Quốc Dũng chủ tịch tỉnh Bình Định khớp đất khớp nhà của dân ông Trọng ơi Tại sao ông là người mục đích hai gớm mà ông để tình đảng ông Trọng ơi Ông để cho tè con khổ vậy à ông chồng ơi Thằng hô Quốc Dũng tin mình định nó lộng quá lộng hành trọng ơi mà lại cướp đất cướp nhà nhân dân Việt Nam đâu, đâu. ôi một cái cột một cái cái cái cái cái cái này là, là quá quyết liệt quyết liệt cái nhà cầm quyền đảng cộng sản thì cướp cấp cướp nhà đã đưa công an ra quyết liệt với dân chúng tôi dân chúng tôi vẫn không chịu thua còn quyết liệt lại nhân chúng tôi cũng không chịu thua Bởi vì cầm cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi Mồ hôi nước mắt nhân dân chúng tôi tạo lập được mảnh đất Ờ Đuổi nhân dân chúng tôi ra khỏi nhà để cướp đất cướp nhà phân lô bán nền Như vậy nhà công quyền đáng công sáng Cùng bao che bye anh Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ ơi Ra đây trong con mắt lên dân xem nhân dân chúng tôi bị mất mất mất nhà đó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi Đừng có đưa công, công an đầu gấu ra đàn áp nhân dân chúng tôi Ta hồn bị phía Phúc ơi đi vào bản đầu đi rồi. Xe đang kêu cái này đi xe tốc Đi đi đi đi. Đi. Đi đi. Thôi. Rồi, xe xe nó đang di chuyển. Đi qua bấn đi, sang đấy xe mình đứng gọn bên này chẳng ơi hết có xe mình đi sang để xe máy của bọn đấy mất đây anh ơi nào bọn chồng này chuyển như này để nhanh nhanh chúng tôi như khó sớm như thế này à kìa nó đậu sẵn ngoài đó rồi đó toàn dân cha nước đứng lên xuống đường đòi tự do cho hồ duy hải toàn dân cha nước đứng lên đòi tự do cho hồ duy hải toàn dân cha nước đứng lên đòi quyền tự do cho hồ duy hải dân đòi quyền tự do cho Hồ Dư Hải toàn dân cả nước đứng lên đòi lại tự do cho Hồ Dư Hải giờ nó nó tuôn nó lắng bà con tôi xuống thấy thấy rồi toàn dân cả nước đứng lên xuống đường đòi tự do cho Hồ Dư Hải toàn dân cha nước đứng lên xuống đường đòi tự do cho hồ về hải tự do cho hồ hải tự do cho hồ hải tự do tự do tự do tự do này toàn là cái bộ toàn dân cả nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải. Tự do cho Hồ Chí Hải. Toàn dân cả nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải. Tự do cho Hồ Chí Hải. Toàn dân cả nước đứng lên xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải. Tự do cho Hồ Chí Hải. Tự dân tự dân. Toàn dân cả nước đứng lên xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải. Toàn dân cả nước đứng lên xuống đường đòi tự do cho hồ gì hơi đấy toàn là cái bọn quan tham nó đưa nó đưa ra đây để mà mà mà đàn áp toàn dân cả nước đứng lên đòi xuống đường đòi tự do cho đây đó toàn là cái ờ, quân anh cướp không nó đưa ra là toàn anh cướp không đấy nó dí nhân dân chúng tôi là từ hẳn là, là là đưa xe cướp ác, ác bọc lên xe liền bà con chúng ta đi, đi, vậy mà đi bà con ơi

đầy mà đi hơi đồng bào ơi bao nhiêu năm qua bị nhà cầm quyền cướp đất cướp nhà bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường vậy mà đi vậy mà đi vậy mà đi hơi đồng bào ơi bà con ơi Vậy mà đi Vậy mà đi hai đồng bào ơi Đừng tiếc nữa càng chi khóc mai Vậy mà đi biến đông đang chờ Vậy mà đi Vậy mà đi Vậy mà đi hơi đồng bào ơi Bao nhiêu năm qua dân ta bị trên nhà cầm quyền cướp đất cướp nhà bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường bà anh dậy mà đi dậy mà đi hơi đồng bào ơi Ờ, nhân dân chúng tôi lúc sáng giờ đi đến chỗ là nhà riêng của bà Nguyễn Thị Kim Ngân chủ tịch quốc hội chúng tôi coi nên à, công an đến chỗ bà Ngân với nhân dân chúng tôi nhân dân chúng tôi chạy ra đường đón xe tiếp tục đến giữa lòng Ba Đình Hà Nội thì bị à, công an nhà cầm quyền đảng cộng sản áp bức với chặn nhân dân chúng tôi đưa xe áp bức nhân dân chúng tôi lên xe để mà nhân dân chúng tôi đưa nhân dân chúng tôi đi về đâu nhân dân chúng tôi chưa biết về đâu nhưng nhà hiện tại nhân dân của tôi chúng tôi ở trên xe chưa biết về đâu thì nhà qua nhà nhà cầm quyền đảng cộng sản nó quá thui na hèn với giặc nó ác với dân thôi nhân dân bà con à, nhân dân Việt Nam chúng tôi xin chào thân thương mến nhất là cộng đồng trong và ngoài nước đã chia sẻ bà con nhân quan chúng tôi bị Việt Nam chúng tôi bị nhà cầm quyền đảng cộng sản nó cướp đất cướp nhà sạch không còn gì nữa hết nó cướp cả quyền con người nó cướp tự do dân chủ nhân quyền dân tộc Việt Nam nó con cướp hết cướp sạch hết xin chào à, thân thương thân mến chị em Sáng nay là ngày 25 tháng 5 2020 Đài tiếng nói vì dân Trương Yến cùng đồng hành thực hiện với dân on ba miền chúng tôi đi đòi ờ, công lý đòi quyền tự do cho dân tộc Việt Nam đòi tự do nhân dân chúng tôi được quyền làm chủ đi lề lề lên đi sâu đi lề lề lên chứ cả luôn gia đình chứ bị thổi ra một tay là đi cái ai mà đã trưa rồi mà còn vô cái nó tối chỗ mắt kêu quý đi rất là chờ đậu trời hả thì kêu đi cho rất là chờ đợi vô cái nó nói đi giờ cái trời đợi ra sáng rồi xuống đi mà cái chờ đợi chờ đợi à ai lạc thì để lạc đi người như kia hưởng tâm cầm luôn đi phía sau đưa đưa mỗi người mỗi đưa giùm mỗi người mỗi tờ giùm để, tí đi quay ra giờ đừng kháng này kháng này đứng đứng trong nhà bằng ngon lên bằng không xứng đây nè nhân dân à, ba miền chúng tôi đến trước cổng à, chủ tịch quốc hội à, nguyễn thị kim ngân chào bà kim ngân bà nhìn giá nước tỉnh nó hành xuống đường đòi lại uh, tự do cho hồ gì Hải đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho hồ Duy Hải bà con cả nước xuống đường đòi tự do cho hồ Duy Hải đâu bà con cha nước xuống đường đòi tự do cho người hồ với hải tự do tự do cho hồ với hải tự do cho hồ với hải tự do cho hồ với hải tự do cho hồ với hải tự do cho hồ với hải tự do cho hồ với hải tự do cho hồ với hải đồng bào cha nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải tự do cho Hồ Duy Hải đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải tự do cho Hồ Duy Hải đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải tự do cho Hồ Duy Hải tự do cho Hồ Duy Hải tự do Hải tự do xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hai đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hai tự do tự do cho Hồ Duy Hai tự do đó đó đó đi đó là Việt Nam thật lên chủ tịch tỉnh Bình Dương lạm dụng chức vụ quyền hạn xuống sân đã đảng nhà cầm quyền đảng viên đảng cộng sản việt nam trần thanh liêm chủ tịch tỉnh bình dương lạm dụng chức vụ quyền hạn sửa hồ sơ đã đảng và cầm quyền đạt viên đảng cộng sản việt nam thành mình em lạm dụng chức vụ quyền hạn sửa hồ sơ bà kim ngân ơi đảng cộng sản việt nam bà kim chủ tịch quốc hội bà kim ngân tại sao bà không thực hiện cái điều hiến pháp bà ngân bà ngân ơi bà đưa các tỉnh tỉnh bình định lấy đất lấy nhà dân chúng tôi tại sao bà không thực hiện bà ngồi cái ghế chủ tịch quốc hội bà ngồi để làm gì bà ngồi để làm gì sao bà không thực hiện được cái cái hiến pháp cái hiến pháp ai đặt ra bà ngon ơi tại sao cái hiến pháp đặt ra bà vui vui giật cái hiến pháp mà được chủ tịch các tỉnh nó lộng hành chủ tịch tỉnh bình định nó lộng hành cướp đất cướp nhà dân chúng tôi đem phân lô bán nền bà là người chủ tịch quốc hội bà đừng có làm thất đất bà ngon để dân chúng tôi nhờ bà chủ tịch quốc hội mà tại sao bà đến các tỉnh nó lộng hành cướp đất cướp nhà nó dân dân chúng tôi nó cướp cả quyền của người dân dân chúng tôi nó cướp quyền tự do nhân dân chúng tôi nay bà họp quốc hội bà để lại nhân dân chúng tôi tự do đây nhân dân chúng tôi được quyền làm chủ đây nhân dân chúng tôi được quyền làm chủ cầm cái lá phiếu đi bầu những người có tài có đất đứng lên để bảo vệ đất nước khỏi người dân mất nô lại để người dân chúng tôi được cơm no áo ấm để người dân chúng tôi không mất đất mất nhà nữa bà Ngân ơi bà Ngân ơi ta hồn đi với bà Ngân ơi bà cứ hợp cứ hỏi mà bà để cho gia đình chúng tôi mất đất mất nhà bà Ngân ơi bà chủ tịch quốc hội Kim Ngân ơi đồng nai tham nhũng bà chủ tịch quốc hội ơi đồng nai quá khổ rồi em ơi quá khổ rồi khổ rồi bao nhiêu năm bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng rồi cầm cầm giùm này bà bà vô cái mà để cho dân chúng tôi phải khổ như vậy đó đây tự do ừ. cho hậu với hai tự do tự do cho hậu với hai tự do đồng bào cha nước xuống đường đòi tự do cho hồ gì hả tự do đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho hồ gì hả tự do tự do cho hồ gì hả tự do cho hồ gì hả tự do tự do cho hồ gì hả tự do cho hồ gì hả đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho hồ gì hả đồng bào cả nước xuống đường đã đòi tự do cho Hồ Duy Hải Hồ Duy Hải tự do tự do cho Hồ Duy Hải tự do cho Hồ Duy Hải tự do tự do cho Hồ Duy Hải tự do tự do cho Hồ Duy Hải tự do cho Hồ Duy Hải đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải tự do cho Hồ Duy Hải tự do cho Hồ Duy Hải tự do cho hồ về hai tự do cho hồ về hai tự do cho hồ về hai đồng bào cả nước xuống đường đội tự do cho hồ về hai đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho hồ về hai không có những người đổ trên má có đeo gì à, bà kim ngân đây hả không có những người đổ trên má có đeo gì bà chủ tịch cứ hội đây nhà mắt nó coi mà buồn lên đây đi từng người một anh coi đây đất gì đây bia đổi nước ngoài nam quang viếng tỉnh đấy mình lầm rồi đây tỉnh nên mình ăn cướp đất đấy bỏ tù đấy anh phải có hiến pháp không có kim ngân ra không bắt người ta bỏ tù ờ, thả không con này bắt không con này thả không con này mẹ người hồ sơ chứ cho anh ra vào đấy có cái tỉnh đấy như tỉnh mình đồng ai không có sợ ông thế đầy đủ như vậy một chút đất này đây có sợ mày có sợ không nè nè nè bác bác bác vô dùm cho em bác bác vô dùm bác vô nắm giùm bà không bà Kim Ngân đã rồi bà hiện nay hai ba năm nay không giải quyết được đưa hồ sơ cho bác ơi anh đã nói anh nói đưa hồ sơ mọi người đưa hết hồ sơ cho anh thu đấy đây anh đây anh nói anh nhận hồ sơ đưa cho bà Kim Ngân lên vào lại bận bực đi đây thôi. cô ơi Lô đơn cho anh nhá, anh nói là anh báo cáo anh báo cáo anh nói, tối nay nhặt lên, Đồng lắm con ông ký theo. Ủa tao không có buôn. Bút tao bút đó mọi người. Ký tên này. tao có đồ sao cho anh định đâu không? Anh đâu à. mà đừng gom để đằng sốc bút nhanh. Đừng bà dưới bút nhanh. Con chúng em gửi rất nhiều rồi. Có bút không? Cái bút đây, cái bút đây mày ký mày viết mà em có đến đây đến chỗ này là em có phải mỗi hồ sơ rồi anh cho em một bút này nhưng mà anh phải nói trách nhiệm với bà con nhá là anh phải thương đúng tay cho bà con đây nhá đừng có tìm hồ sơ của bà con à, anh biết là làm tốt thì bà con dân làm một nữa mà bà con làm tốt là bà xuống em là dạ. anh đến từ trước thì nhập ký ký anh đến ngô thì nhận đi ra thì em chạy, ra được thì chạy, con cháu về nắm hết rồi phải về thế à rất là nóng lực đây 15 tuổi chưa biết chữ đây bừng bừng cái biết em à, cái ký một tên thôi em ký lên để ngày tháng vô đây là ngày 25 mươi ha dạ. ngày 25 mươi coi nhân dân chúng tôi là coi như là đơn trương à, đã gửi cho bà Kim Ngân biết bao nhiêu đơn rồi tại sao bà Kim Ngân đã không thực hiện không thực hiện đơn đơn của nhân dân chúng tôi có cái cái bấm không cái gì bấm không quý có cái cái cái à, cái kịp không chủ bấm ở nhà vậy mà quên bấm của nhân dân chúng tôi đấy công an bây giờ à, công an chỗ bà Kim Ngân đó đó còn dữ vậy Kim Ngân đã nhận đơn nhận thương của chúng tôi nhận đơn chúng tôi chúng tôi tiếp bao lần đơn mỗi khi nhân dân chúng tôi đến đây thì đơn trương nhân dân chúng tôi vẫn tiếp tục Anh anh anh cho em hỏi anh tên là gì ạ nhưng mà em biết anh cũng cười nhưng mà anh cho em tên để em còn gửi hồ sơ chứ tại anh cho em gửi hồ sơ rất là nhiều dạ, rồi dạ, dạ. đấy bà kim ngân nguyễn à, cho tôi ghi lại cho ghi lại cho, cho mượn ghi lại cái đơn tới bà kim ngân cho chúng em không cho mượn ghi lại cái đơn ấy Em rất là tỉnh tối lát rồi tại vì vừa cướp vừa cướp đất anh này là coi như là anh đã thường chiên à, thay mặt tổ áo phường để mà thay mặt áo phường này nhận đơn nhân dân chúng tôi để báo cáo cho bà báo cáo nhân dân mà ta đưa cho bà Kim Ngân là đây là ngày 25 tháng 5 2020 là anh đã nhận đơn nhân dân chúng tôi khi mọi nhân dân chúng tôi là đến đây là cứ nhận đơn bà chủ tịch quốc hội kim ngân tại sao bà đỡ chủ tịch hồ quốc dũng tỉnh bình định nó lộng hành cướp đất cướp nhà dân chúng tôi dân chúng tôi mỗi lần đến đây là công an nhận đơn rồi vứt ở đâu tại sao bà không thực hiện bà không lấy đơn bà xem dân dân chúng tôi nhân dân chúng tôi là là quan trọng không quan trọng bằng gì bằng nhân dân chúng tôi có dân mới có nước có dân mới có đảng vậy kêu cho bà kim ngân bà kim ngân chắc không phải là tự nhiên là có đảng là bà kim ngân ơi ta đừng có phản bội đất nước đừng có phản bội là nhân dân chúng tôi ừ. ba chủ tịch nước thời ơi chị ơi ra đi anh em người ta làm nhiệm vụ đây chị ơi ra đây anh em ôi nhà bác nhắc mẹ đó anh đi anh không phải làm cái kiểu của anh như vậy nha anh đừng có làm cái kiểu của anh như vậy nhân dân chúng tôi là mất đất mất nhà nhân dân chúng tôi là cái phản động như các ông đâu nha tại sao đem em vào đây làm cái gì làm cái gì làm cái gì mà đem rào qua thối nát hèn mới giật mà ác với dân dân dân tôi mắt đặt nhau xuống nhìn cái đây, nhau xuống hết đây, thứ làm cái gì ở đây anh hẹn ra nói chuyện bạc nó đang đang quan bà sách bà rào đi rào làm gì đó là sách là thái độ ôi ờ, thái độ thật bà con thấy không cái chó đồ nó quá thối nát nó sách cái tim nó rào bà rào đấy mình quá khổ rồi bà tới đây chúng tôi khổ quá rồi rồi chúng tôi tới chúng tôi có bà để làm gì chúng tôi không phải đây nói nhà bà làm gì không đem đâu đá mà đảo chính quyền đảng cộng sản việt nam cướp đất nhân dân việt nam đá đảo chính quyền cướp đất nhân dân việt nam đá đảo chính quyền cướp đất nhân dân việt nam đá đảo chính quyền cướp đất nhân dân việt nam đá đảo chính quyền cướp đất nhân dân việt nam đá đảo chính quyền cướp đất nhân dân việt nam cầm cầm cầm mỗi mỗi người ơi mỗi người mỗi tấm gì mình đây cái tấm hình đâu đưa tấm hình đây tấm hình nào đưa tấm hình đấy tấm hình em đưa cho cái chú kia rồi đưa chú nào long a à, tiền giang Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, xuống đường đòi tự do cho hồ giả tự do bà con ra nước xuống đường đòi tự do cho hồ với hải tự do bà con ra nước xuống đường đòi tự do cho hồ với hải tự do bà con ra nước xuống đường đòi tự do cho hồ với hải tự do đồng bào ra nước xuống đường đòi tự do cho hồ với hải tự do ba lần ba lần tự do cho hồ với hải tự do tự do tự do tự do tự do tự do tự vô tội đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho hồ với hải tự do tự do tự do cho hồ với hải tự do cho hồ với hải tự do cho hồ với hải tự do tự do cho hồ với hải tự do tự do cho hồ với hải tự do cho hồ với hải tự do cho nhân Việt Nam cứ cướp nhà dân dân Việt Nam tôi cho cho Hồ Chí Hải đồng bào cả nước xuống đường nước rồi đi đòi tự do cho Hồ Chí Hải tôi cho cho Hồ Chí Hải tôi tấm hình ở đâu còn tấm hình ở đâu lúc nào đâu cầm cái tấm hình đi trước cho ai mà cầm tấm hình đi sau tự do cho Hồ Chí Hải tự do cho Hồ Chí Hải thôi Hồ Chí Hải vô tội Đồng bào cả nước Hồ Chí Hải vô tự do cho Hồ Chí Hải vô Hồ Chí Hải đồng bào cha nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải tự do cho Hồ Chí Hải đồng bào cha nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải tự do cho Hồ Chí Hải đồng bào cha nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải tự do cho Hồ Chí Hải đồng bào cha nước vẫn đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải Tự do cho Hồ Chí Hải Đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải Tự do cho Hồ Chí Hải Đồng bào cả nước xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải Tự do cho Hồ Chí Hải Đe đeo nhà cầm quyền cướp đất cướp nhà dân dân Việt Nam Đào đào Đào Đe đeo nhà cầm quyền cầm sản đất cướp đất cướp nhà dân dân Việt Nam Đào đào Đào Đe đeo nhà cầm quyền đảng cộng sản cướp đất cướp nhà dân dân Việt Nam Đào đào đã đào nhà công viên đảng cầu sản cướp đất cướp nhà nhân dân việt nam ba đâu <coughs> ba đâu bà chủ tịch quốc hội kiểm ngân phụ nhân để đâu

Dân ông Ba Miền chúng tôi đang bây giờ Ba Đình Hà Nội. Nhân dân chúng tôi tạm dừng đến đây, tạm dừng đến đây để lên xe về Ba Đình. Xin à, cảm ơn chị em đã cùng đồng hành chia sẻ với dân ông Ba Miền chúng tôi quá khổ sở. Tới ngày hôm nay nhà cầm quyền đáng Cộng sản vẫn đi quốc. ở ờ, chỗ nhà bằng Ngân này bây giờ sắp sửa ra ba đình này trai Hà Nội à ừ rồi uh, xin cảm ơn anh chị em cộng đồng trong và ngoài nước đã chia sẻ nhân dân chúng tôi bây giờ chúng tôi xin kết thúc đến đây để mà lên xe xin hẹn lại chữ đây Khổ tên bà Ngọc thì bà Ngọc ký vào Đấy anh mày đi ký ký Đưa cầm cho Đưa cầm cho Thì ký mỗi tên vào đấy thôi nhiêu đơn rồi tại sao ở Việt Nam mà không phân biệt thôi người mình, mình không bị đuổi nữa ngày mai thì cái gì gỡ phong bì luôn à gỡ phong bì mình tới nhà mình lại lại lên đây để không có kéo gì dưa xe tới sao nhà không kẹp ở nhà trời bắt ở nhà chứ mà có nhân dân chúng tôi đấy công an bây giờ à, công an chỗ là kim ngân nè kim ngân đã nhận đơn nhận lương chúng tôi nhận đơn chúng tôi chúng tôi tiếp bao lần đơn mỗi khi nhân dân chúng tôi tới đây đơn nhân dân chúng tôi Nguyễn Thị Kim Ngân Cho ai, Ai ơi và kim ngân chủ tịch nước còn gì nữa đưa cho bà Kim Ngân và đây là ngày 25 tháng 5 2020 Đấy, bây giờ là đúng 6 giờ 37 phút Đã này nhận được trách là là đây Nhận hồ sơ của gia thầy mỗi dân trong chúng tôi là gia đình Bà chủ quốc hội ơi Bà lấy cho đội là nhận đơn chủ tịch cô bà chúng thân của thái ơi mong sao nó không sống ơi ta chủ tịch quốc hội chính nước đại cha và đến chúng tịch hội không những tỉnh bình định làm sao con đất nước nhà nước chúng tôi không phải là đâu mỗi lần lên đây là không ăn nhận đâu bà chủ tịch quốc hội ơi bà đừng đồng ý Trịnh Ninh Bình Bà cướp đất cướp nhà gia đình nhà tôi à Bà chủ tịch quốc hội ơi dân dân bao về đây ở đây cho chủ tịch tỉnh đầu tiên cho lòng thành ba chủ tịch quốc hội các anh cố gắng ở đây cho chủ tịch tỉnh đầu tiên cho lòng thành rồi các chú con ơi cố gắng để chúng tôi có bạc Không có cho tao không đó Anh không phải làm cái kiểu của anh như vậy nha Anh đừng có làm cái kiểu cho anh như vậy Nhân dân chúng tôi là mới đất đất hòa Nhân dân chúng tôi là cái đang đại là cái đồng anh nha Tại sao nha Lên cái gì Lên cái gì Lên cái gì mà đem rau Nhà mẹ xuống dưới kia đứng kìa Mẹ xuống dưới kia đứng Nhào xuống cái đây Nhào xuống hết đây xuống dưới kia gì cái sắc bên ra bên nào điện vậy đó cái sắc thái độ đó thái độ là cái nào con nào đó rồi nó quá quá nó quá nhưng nó mang bên nào đấy mình cũng quá rồi mới tới đây tụi tôi khổ rồi rồi má làm tụi tôi muốn làm lại để làm gì tụi tôi lại không tiền đâu nếu muốn mà làm cái gì ăn tôi nói chú làm cái gì mà còn cứu vậy đó để để trên quyền để không sao Việt Nam đi đàn kia bầu đó chứ đúng quyền góp đất nhân dân Việt Nam ba đạo xuống đường đi quyền góp đất nhân dân Việt Nam ba đạo đã quyền góp đất nhân dân Việt Nam ba đạo xuống hết mẹ nói chuyện đàng hoàng con nghe được xe bỏ rồi đi đi đi đi đi đi ơi đi Việt Nam đang đến